chúng ta cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm và cái tính chất của mặt cầu đây là hình ảnh của mặt cầu Đấy. khi ta quay một nửa đường tròn thôi Đấy. quay quanh trục delta nhá thì chúng ta đã biết rồi đường tròn là tập hợp tất cả các điểm cách đều một điểm một khoảng cho trước một số không đổi đấy thì ờ, đấy gọi là đường tròn thì bây giờ trong không gian thì tập hợp các điểm như vậy đúng không tập hợp các điểm mà cách đều điểm y cho trước một khoảng không đổi thì cũng được gọi là mặt cầu thì chúng ta có định nghĩa mặt cầu như sau nhé trong không gian người ta cho điểm y là điểm cố định và một số thực dương r Đấy. tập hợp tất cả các điểm m trong không gian các điểm m trong không gian mà tách y một khoảng r Đấy, thì được gọi là mặt cầu tâm y bán kính r và người ta ký hiệu s mở ngoặc y chấm phải r đây là mặt cầu s tâm y bán kính r và khi đó nó có cái hiệu này SIR đúng không thì bằng tập hợp tất cả điểm M sao cho độ dài IM thì bằng R như vậy là trong không gian tập hợp tất cả các điểm cách đều một điểm cho trước một khoảng không đổi chính là mặt cầu tâm Y bán kính R bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm các mối quan hệ giữa mặt phẳng với mặt cầu và giữa đường thẳng với mặt cầu Đấy, thì phần thứ hai này chúng ta cùng xét về vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng thì cho mặt cầu là có tâm y bán kính r và mặt phẳng p vậy ta gọi h là hình chiếu vuông góc của y lên p và người ta đặt cái ih bằng bằng d chính là khoảng cách từ y đến mặt phẳng p khi đó chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau trường hợp thứ nhất nếu độ lớn d đấy là ih mà lớn r đấy, thì mặt cầu và mặt phẳng sẽ không có điểm chung chúng ta nhìn hình ảnh đây, đây. mặt cầu đây mặt cầu tâm y mặt kính r đấy mà khoảng cách D bằng IH này, IH đây này. IH mà lớn hơn R. Con hiểu đúng chưa? IH lớn hơn R có nghĩa là IH này lớn hơn cái độ độ dài của M M2i, đây là M2i này. Đấy. Thì khi đó này mặt phẳng và mặt cầu sẽ không có điểm chung. Tiếp theo phần thứ hai, nếu như D bằng R, D bằng R thì chắc chắn là sẽ giống như là là về trong cái phần đường tròn đấy thì mặt phẳng và mặt cầu ở đây sẽ tiếp xúc với nhau mặt phẳng và mặt cầu tiếp xúc với nhau đây hình ảnh này mặt phẳng mặt cầu đây là mặt cầu này đây là mặt phẳng đúng không độ dài IH chính bằng R và khi đó là P là mặt phẳng tiếp diện mặt phẳng tiếp diện P là mặt phẳng tiếp diện và H đây thì gọi là tiếp điểm trường thứ ba đó là D nhỏ R khi D nhỏ R thì ờ, cái mặt phẳng P sẽ cắt cái mặt cầu theo thiết diện đó là đường tròn đây